chào tất cả các thầy cô cùng các em học sinh. Hôm nay chúng ta sẽ đi vào tìm hiểu bài thuật hoài của Phạm Vũ Lão ở trong chương trình ngữ văn lớp 10 kỳ 1. Sinh ra trong thời đại Đông A với những chiến công lững lạ lừng lẫy chống ngoại xâm, tên tuổi của Phạm Vũ Lão đã được lịch sử ghi lại như một biểu tượng sáng đẹp của con người tận trung với nước, một danh tướng có công lao chống giặc nguyên mông bảo vệ đất nước. Không chỉ vậy, ông còn là một người văn võ toàn tài. Tuy ông không sáng tác nhiều, nhưng tình cảm yêu nước cháy bỏng, chân thành của ông vẫn in dấu trên các trang viết, đủ làm xúc động trái tim những người con yêu nước. Một trong những tác phẩm ghi lại được tình cảm của ông chính là bài thơ Tỏ Lòng. Tác phẩm thể hiện rất đẹp hình ảnh và khí thế của đấng Nam Ni thời đại đó cũng là tư thế của dân tộc trong những ngày tháng hào hùng ấy. Để hiểu về bài thơ, đầu tiên chúng ta sẽ đi tìm hiểu phần tiểu dẫn. Ở đó, chúng ta sẽ tìm hiểu những nét chính về tác giả Phạm Vũ Lão. Ông sinh năm 1255, mất năm 1320, quê ở Hưng Yên, và được coi là một người văn võ toàn tài. Tuy tác phẩm của ông để lại chỉ còn hai tác phẩm, song những tác phẩm đều thể hiện rất tiêu biểu cho tấm lòng yêu nước, cho khí thế Đông A của thời đại. Từ đây, chúng ta sẽ đi vào để tìm hiểu phần văn bản Bài thơ thuật hoài được viết trong hào khí Đông A ngùn ngụt. Hào khí Đông A chính là hào khí của thời đại nhà Trần. Đây là thời đại mang một mốc son trói lọi trong 4.000 năm dựng nước và giữ nước của lịch sử dân tộc ta, với ba lần kháng chiến và đánh thắng quân xâm lược Nguyên Mông. Nhà Trần đã ghi vào pho sử vàng của Đại Việt những chiến công như ở Trương Dương, Hàm Tử, Bạch Đằng, tất cả đã đi vào bất tử. Khi thấy hào hùng, oanh liệt đó đã được ngợi ca là hào khí Đông A. Nó chỉ tinh thần yêu nước sụp sôi của quân dân nhà Trần. Đó là tinh thần đoàn kết, quyết chiến, từ cụ già tới đứa trẻ, từ nhà vua tới thường dân, và nó còn âm vang mãi cho tới tận ngày nay. Nó lan truyền tới tận ngày nay trong niềm kiêu hãnh của người dân nước Việt. Thời đại đó, quả thực đã tập hợp được cả địa linh, nhân kiệt, với một triều đình tích cực, hết lòng vì nhân dân. Và ở đấy, nó cũng tập hợp được rất nhiều những người tài, tập hợp được cả sức mạnh đoàn kết trong nước. Chính với bầu nhiệt huyết ấy mà một dân tộc bé nhỏ như nước ta lại có thể ba lần chiến thắng quân Mông Cổ, một đế quốc có ngựa đi đến đâu, cỏ không mọc được tới đó. Các tác phẩm thơ văn thời kỳ này đều thấm đượm tinh thần yêu nước và trở thành sản phẩm văn chương tiêu biểu nhất cho chủ đề này trong thời phong kiến. Quả thực, thơ văn thời Trần đã trở thành tiếng nói của những anh hùng thi sĩ rào rạt cảm hứng yêu nước mãnh liệt Thịch tướng sĩ của Trần Quốc Tuấn, Thuật Hoài của Phạm Ngũ Lão, Bạch Đằng Giang Phú của Trương Hán Siêu đều là những kiệt tác chứa chan tình yêu nước và niềm tự hào dân tộc sâu sắc. Bài thơ tỏ lòng của Phạm Ngũ Lão là một trong những bài như vậy. Bài thơ đã thể hiện niềm tự hào về trí nam nhi và khát vọng chiến công của người anh hùng khi tổ quốc bị xâm lăng. Nó là bức chân dung tự họa của thiên tướng Phạm Ngũ Lão. Từ đây chúng ta sẽ đi vào tìm hiểu sâu hơn. Hai La Mã, chúng ta đi vào tìm hiểu văn bản. Hoành sóc Giang Sơn khắp kỷ thu, Tam quân tỳ hổ khí thôn nghiêu, Nam nhi vị liễu công danh trái, Tu thính nhân gian huyết vũ hầu Dịch thơ Múa giáo non sông trải mấy thu Ba quân khí mạnh nuốt trôi châu Công danh nam tử còn vương nợ lún thẹn tai nghe chuyện vũ hầu Bài thơ này có thể chia thành hai phần. Hai câu đầu, tác giả miêu tả lại hình ảnh tráng sĩ và quân đội nhà Trần Hai câu sau, tác giả đã nêu lên cảm nghĩ của mình. Từ đó chúng ta đi vào tìm hiểu phần đọc hiểu. Hai câu thơ đầu, hình ảnh tráng sĩ và quân đội nhà Trần. Ở đây chúng ta sẽ chỉ ra sự khác nhau giữa câu thơ ở trong nguyên tác và câu thơ dịch. Cụ thể, ở trong câu số 1 này, phần dịch thơ chưa dịch đạt so với cả phiên âm. Phiên âm chữ hoành nghĩa là cầm ngang, còn sóc là giáo, kháp là giữ gìn. Trong khi ở dịch thơ thì không dịch được chữ cầm ngang mà chỉ nói là múa. Và đồng thời thiếu mất chữ giữ gìn. Việc không sát với nguyên bản này rõ ràng đã làm giảm mất đi tư thế thiên ngang của tráng sĩ. Từ đây chúng ta sẽ đi vào tìm hiểu phần câu số 1 theo phiên âm. Hoành sóc giang sơn, khác kỷ thu. Qua câu thơ này chúng ta thấy tráng sĩ thời Trần mang tư thế và tầm vóc như thế nào. Đầu tiên, ta thấy hình ảnh tráng sĩ hiện lên với tư thế cầm ngang ngọn giáo. Đây là một tư thế vô cùng hiên ngang đó là tư thế của con người chiến đấu về Tổ quốc, nhưng trong sự vững chãi và điềm tĩnh. Rõ ràng, hình ảnh người lính vệ quốc đã toát lên sự bình thản hiên ngang vì đã có thời gian dài chiến đấu bảo vệ đất nước. Đây cũng là tư thế của con người hiểu rõ được sức mạnh dân tộc và nhiệm vụ của bản thân. Thế hoành ấy còn là tư thế sẵn sàng chiến đấu ra trận. Nếu múa giáo thiên về hành động biểu diễn thì cầm ngang ngọn giáo lại tiềm ẩn một sức mạnh lớn lao để chiến đấu. Ẩn sâu trong cái tĩnh của thế đứng là tinh thần yêu nước luôn động. Cây giáo trong tay tráng sĩ đã trở thành một vật biểu trưng đẹp cho tinh thần bất khuất đó. Không chỉ vậy, hình ảnh tráng sĩ còn được thể hiện trong tư thế giữ gìn non sông. Đây là một tư thế phóng khoáng, vươn lên ngang với tầm sông núi của tráng sĩ và đặc biệt nó được đặt trong nhiệm vụ bảo vệ đất nước, một nhiệm vụ vô cùng quan trọng. Từ đấy ta thấy câu thơ đã tạo dựng được một không gian rộng lớn, đó là không gian của non sông, vũ trụ. Đặt giữa không gian ấy, tư thế của con người trở lên đẹp lồng lộng, ngang tầm vũ trụ như một bức tượng đài bằng cẩm thạch. Và nâng đỡ bức tượng đài ấy là mây trời, là đồng lúa, là dòng sông quê hương, đường nét hiên ngang của bức tượng đã tạc lên nền trời như hòa nhập vừa là một điểm nhấn của quê hương đất nước nữa ánh sáng từ cây giáo và đôi mắt tráng sĩ đã tỏa ra vầng hào quang xua tan mây mù xoay thấu cả vũ trụ đó là hình ảnh con người cầm ngang ngọn giáo mà chấn giữ đất nước nên càng đáng trân trọng không chỉ vậy Tư thế ấy lại còn đặt trong một thời gian dài, đã mấy thu. Nó toát lên sự bền bỉ của con người trong tư thế chiến đấu. Bởi lẽ, con người ở đây không chỉ đứng đó trong thoáng chốc mà đã trải qua nhiều thu rồi, nhiều năm rồi. Trong liên tưởng, tôi chợt nghĩ đến bao nhiêu bức tượng đài của các dũng sĩ dân tộc bền bỉ theo thời gian mà mỗi lần nhìn vào mắt họ, tôi lại thấy mình cần phải đóng góp cho đất nước nhiều hơn từ hình ảnh của câu thơ này tôi sẽ liên tưởng tới một câu thơ cùng với chủ đề trong bài chinh phụ ngâm cầm ngang ngọn giáo chỉ ngàn hang beo cả hai câu thơ đều cho chúng ta thấy được hình ảnh những vị tráng sĩ hiện lên trong một không gian thời gian thật rộng lớn tuy nhiên thì ở đây chúng ta thấy ở trong chinh phụ ngâm không gian thời gian ấy ờ, mang tính chất nhỏ hẹp hơn và với mục đích chủ yếu là để diệt ác thì ở trong tỏ lòng ta thấy hình ảnh con người hiện lên thật kỳ vĩ trong một không gian đất nước rộng lớn trong một thời gian dài mênh mông và đặc biệt với nhiệm vụ bảo vệ đất nước rõ ràng như vậy ta thấy ở câu số, thơ số 1 Tư thế đứng của tráng sĩ đã cho ta thấy thế đứng của cả một đội quân hiểu rõ sức mạnh của mình. Lời thơ thật hàm xúc nhưng đã dựng lên được bức tượng đài hoành tráng về người tráng sĩ. Đó là lời xuất phát từ đáy lòng của một con người đầy ý chí bảo vệ tổ quốc, oai hùng trong tư thế của người làm chủ đất nước. Từ đây, chúng ta sẽ đi vào tìm hiểu câu thơ số 2. Để hiểu câu thơ số 2, chúng ta sẽ đi vào so sánh thiên âm với dịch thơ. Cụ thể, chúng ta thấy ở đây, thiên âm đã nói rõ chữ tỳ có nghĩa là báo, khí là khí thế, và tam quân, à, tức là đội quân nhà Trần với ba thứ quân tiền trung hậu quân. Còn thôn Ngưu ở đây thì có hai cách hiểu. Thứ nhất là nuốt trôi châu và thứ hai là ác song Ngưu. Thì chúng ta thấy rằng ở trong dịch thơ thì họ đã thiếu mất hình ảnh phi hổ tức là đội quân thổ báo chỉ có nói là hình ảnh đội quân thôi mà hơn nữa thế thì chúng ta thấy ở đây uh, ờ, khi cách dịch của ừ, ta của, của người dịch thơ ấy, thì à, chủ yếu là đi theo cách là nuốt chua trâu à, đấy là một cách hiểu đơn giản dễ hiểu nhất còn hình ảnh ác sau nghi ở đây không được nhắc tới vì vậy ở đây chúng ta cũng sẽ phân tích theo hình ảnh trong phiên âm thôi Cụ thể, chúng ta thấy hình ảnh đội quân của nhà Trần hiện lên với cả hình ảnh ba quân. À, như đã giải thích rồi, ba quân ở đây chính là cái hình ảnh khái quát về đội quân nhà Trần với ba thứ quân. Và từ đấy khi nêu ra hình ảnh ba quân này, ta thấy tác giả đang ngợi ca đội quân nhà Trần với sự đông đảo, trình tề và bài bản rất uh, Ừ, đấy chính là một cái nguyên nhân giúp chúng ta chiến thắng được rất nhiều kẻ địch từ đó hơn nữa thế đội quân ở đây còn được miêu tả ờ, với một biện pháp tu từ rất thú vị ba quân hổ báo khí mạnh nuốt chui châu đó là biện pháp gì cụ thể chúng ta thấy tác giả đã sử dụng biện pháp so sánh ẩn dụ kết hợp với phóng đại để nhằm cụ thể hóa sức mạnh của ba quân và khái quát được sức mạnh của quân đội nhà Trần. Hình ảnh đội quân sát tháp ra trận qua hình ảnh qua biện pháp này ta thấy vô cùng đông đảo trùng điệp với một sức mạnh phi thường, mạnh như hổ báo, quyết đánh tan tất cả mọi kẻ thù xâm lược. Khi thế của đội quân ấy ao ao ra trận, không một thế lực nào, kẻ thù nào có thể ngăn cản nổi. Ở đây, chữ khí thôn mưu, tức là nuốt trôi châu, mang đến khí thế tráng, tráng trí của những người chiến sĩ thời kỳ này biện pháp phóng đại làm cho hình tượng thơ mang một tầm vóc thật hoành tráng. Và ở đây, nếu ẩn dụ ba quân hổ báo cho thấy sức mạnh tựa thiên nhiên của đội quân, thì hình ảnh nuốt chui châu còn tái hiện sức mạnh ấy vượt trên cả thiên nhiên. Hình ảnh ba quân khí mạnh nuốt chui châu làm cho chúng ta gợi nhớ tới rất nhiều những câu thơ cũng có hình ảnh đội quân hổ báo này. Quả thực hình ảnh ẩn dụ phóng đại tam quân tỷ hổ trong thơ phạm ngũ lão đã trở thành một cái hình tượng một thi liệu sáng giá trong nền văn học mà sau này thì trương hán siêu đã sử dụng trong bài bạch đằng giang Phú, thuyền bè muôn đội tinh kỳ cốc phới tỳ hổ ba quân giáo gươm sáng chói ở đây người chiến sĩ bình nguyên đã mang theo một khát vọng cháy bỏng, khao khát lập chiến công để đền ơn vua, báo nợ nước. Thời đại anh hùng mới có những khát vọng anh hùng, phá cường địch, báo hoàng ân. Hay câu nói của Trần Thủ Độ, đầu thần chưa rơi xuống đất, xin bệ hạ đừng lo. Quả thật, đấy chính là những ước vọng mà làm nên cả lịch sử dân tộc dẫu cho trăm thân này phơi ngoài ngựa cỏ nhìn xác này gói trong da ngựa ta cũng cam lòng khát vọng ấy là biểu hiện rực rỡ cho tấm lòng trung quân ái quốc của tướng sĩ khi tầng lớp quý tộc đời trần trong xu thế đi lên đang gánh vác sứ mệnh lịch sử trọng đại họ mơ ước và tự hào về những chiến công hiển hách những võ công oanh liệt của mình có thể sánh ngang tầm sự nghiệp anh hùng của vũ hầu gia cát lượng thời tam quốc từ đấy chúng ta cảm nhận thấy. Ở đây tác giả đã miêu tả lại hình ảnh của cả tráng sĩ và quân đội là Trần trong hình ảnh lồng với nhau, lồng trong hình ảnh của quê hương đất nước thật đẹp. Và từ hình ảnh của tráng sĩ và quân đội thời Trần này, chúng ta thấy tác giả đã bộc lộ những cảm nghĩ gì. Chúng ta sang phần 2, tìm hiểu hai câu sau, cảm nghĩ của tác giả Phạm Hữu Lão Cảm nghĩ ấy được thể hiện ngay trong câu thơ số 3 với việc tác giả nhắc tới món nợ không danh. Vậy món nợ không danh mà tác giả nhắc tới được hiểu theo nghĩa nào? Có thể là trí làm trai hay là chưa hoàn thành nghĩa vụ với cả đất nước. Chúng ta sẽ thấy món nợ công danh này được nhắc tới với cả hai ý. Thứ nhất, nợ công danh ở đây là tư tưởng về trí làm trai theo nho giáo. Đây là trí làm trai có ý nghĩa rất tích cực nó cổ vũ con người từ bỏ lối sống tầm thường ích kỷ sẵn sàng hy sinh để sự nghiệp chung món nợ ấy đã được ừ, nhắc tới trong rất nhiều bài thơ ví dụ như là nguyễn công Trừ đã từng nói đã mang tiếng ở trong trời đất phải có danh gì với núi sông đây là công danh làm bằng ý chí và tài năng chứ không phải là thứ công danh tầm thường mang màu sắc cá nhân nhưng đồng thời khi nói đến nợ là Phạm Vũ Lão đang tự nhắc mình nghĩa vụ với dân với nước. Bản thân tác giả tuy đã đóng góp nhiều cho đất nước, nhưng ông cảm thấy còn phải làm nhiều hơn nữa. Món nợ này vẫn còn đeo trên vai. Như vậy thì chúng ta thấy ở đây, bản thân tác giả quả thực là con người mang chỉ khí rất lớn lao, muốn làm được những điều vĩ đại cho đất nước, cho dân tộc. Để rồi ở trong câu số 4, ý thơ chợt vụt sáng với một nỗi niềm mà làm ta thấy bất ngờ. Đó là tác giả thẹn vì chưa đủ tài trí nhưng ra các lượng. Vậy ta xem nỗi thẹn này có phải là ông yếu kém hay không? Ở đây ta thấy Giang Cát Lượng là một mưu thần nổi tiếng ở Tam Quốc. Vị mưu sĩ này đã là người xả thân vì cơ nghiệp nhà Thục vì chúa Lưu Bị, nhắm mắt mà còn chưa yên công cuộc ủng mưu phản Tào. Như vậy, lấy Vũ Hầu ra Cát Lượng làm một người để mình hướng đến, rõ ràng là Phạm Ngũ Lão đã thể hiện mong muốn sẽ làm nên công nghiệp phò tá nhà vua, phò tá nhà Trần, thực hiện lý tưởng trí quân trạch dân cao cả của bầy tôi trung thành tận tâm. Nhưng ở đây, Phạm Ngũ Lão thẹn vì nghĩ mình chưa có tài cao như ra các Lượng để trình tặng cứu nước. Và có lẽ đánh giá về nỗi thẹn này chúng ta ờ, chỉ thấy là làm cho nhân cách của ông được tỏa sáng thêm thôi. Nỗi thẹn của một người anh hùng tỏa sáng là một nhân cách cũng rất anh hùng. Nỗi thẹn ấy không làm cho con người thấp bé mà là nó chỉ nâng cao nhân cách thôi. Chỉ có những con người có nhân cách lớn mới có nỗi thẹn này. Qua đó, ta thấy suy nghĩ của tác giả về trách nhiệm với đất nước, đồng thời không phục sự khiêm tốn và ý chí vươn lên của tác giả. Có người đã nói, chữ thẹn là nhãn tự của bài thơ, nó nặng bằng 27 chữ còn lại cả về âm và về nghĩa. Thanh nặng của chữ như kéo trùng câu thơ xuống để phát họa điểm lắng động trong tâm hồn thi sĩ, một tâm hồn trong sáng đầy ý thức trách nhiệm với đất nước. Đọc những dòng thơ này, chợt chúng ta nhớ tới bài thơ mà Nguyễn Khuyến đã từng viết. Nhân hứng cũng vừa toan cất bút, nghĩ ra lại thẹn với ông Đào. Những câu thơ ở trong bài thú vị, thật là giống với cả câu thơ cuối trong bài Thuật Hoài của Phạm Ngũ Lão. Bởi vì cả hai đều có điểm chung là nói về nỗi thẹn. Phạm Ngũ Lão thẹn vì chưa có đủ tài năng như Vũ Hầu, thì Nguyễn Khuyến thẹn vì mình chưa có nhân cách cao khiết như đào tiềm kia ẩn. Rõ ràng ở đây, tuy khác nhau, thế nhưng điểm chung ấy chính là nỗi thẹn đã làm cho con người nâng cao thêm nhân cách của mình. Đấy chính là điểm sáng đẹp của nhân cách, giúp ta phân biệt được đâu là trí sĩ quân tử. Như vậy, tóm lại, ở trong hai câu cuối, chúng ta thấy tác giả đã thể hiện một suy nghĩ mà làm cho bản thân nhân cách cao hơn đấy là muốn đóng góp cho đất nước nhiều hơn nữa nhìn thấy hình ảnh giác các lượng mà còn thánh thẹn cho bản thân muốn bản thân cần phải có nhân cách cần phải có tài năng để cống hiến cho đất nước nhiều hơn từ đấy thì chúng ta có thể kết luận lại chung bài thơ như sau bài thơ chỉ có bốn câu song chan chứa rất nhiều điều nó mở đầu bằng sự mạnh mẽ và kết thúc trong sự sâu lắng Bài thơ là sự phản chiếu một thời đại hào hùng khi lý tưởng trung quân ái quốc đã hòa nhịp trọn vẹn trong tình cảm tâm hồn của nhà thơ, của một thời đại vua tôi đồng lòng, anh em hòa thuận, cả nước ra sức. Tâm nguyện của Phạm Tướng Quân đã phản chiếu tâm tư của bao nhiêu người trai thời Trần. Ý thức rõ được giá trị bản thân, nhận thức rõ được sự gắn bó của cá nhân với cộng đồng, dân tộc, đất nước xúc cảm hào hùng đã tỏa sáng trong hình tượng thơ đem đến cho người đọc một cái nhìn trọn vẹn về con người thời đại Đông Á. Và qua bài thơ này, càng đọc những tấm gương về thời đại đó, chúng ta càng tự động viên bản thân mình. Phải cố gắng vượt qua những giây phút mải chơi, cố gắng học tập, nhen nhóm những mục đích sống tốt đẹp để sau này trở thành người có ích cho đất nước. Từ đây chúng ta sẽ đi vào phần cuối luyện tập. Chúng ta nhìn lên màn hình, trên đây có một số những câu hỏi trắc nghiệm. Ví dụ câu số 1, công danh nam tử còn vương nợ, luống thẹn tai nghe chuyện mụ hầu, thể hiện nỗi lòng gì của nhân vật trữ tình? A. Nỗi thẹn vì không thể giúp được gì cho đất nước. B. Thẹn vì trí làm trai chưa thực hiện được. C. Thẹn vì không tài giỏi như Gia Cát Lượng. D hẹn vì đã già khi đất nước còn gian nan. Đáp án chính xác chính là đáp án B. Tiếp theo chúng ta sang với câu số 2. Đề tài của bài thơ này là gì? A. Tình yêu thiên nhiên B. Chí làm trai C. Sức mạnh của nhà Trần D. Khát vọng cống hiến Và chúng ta thấy là đề tài lớn của bài thơ chính là thể chí làm trai Vậy từ đây chúng ta có thể học tập được gì ở con người nhà Trần? Và mỗi người chúng ta đều có một mơ ước hoài bão để sau này cống hiến cho đất nước. Vậy thì chúng ta có thể chia sẻ ngay ước mơ hoài bão của mình sau khi học xong bài này. Thưa các thầy cô và các em, như vậy là chúng ta đã kết thúc bài học. Tôi mong rằng các thầy cô sẽ có những tiết dạy thú vị, còn các em học sinh sẽ tiếp tục ờ, thêm tiếp thu được thêm nhiều kiến thức của mình để bổ sung cho những bài văn Xin chân thành cảm ơn tất cả các thầy cô và các em.